Chào các bạn lại là mình ốc buôn hồ review đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem bộ phim Quái xế taxi 2. Đây là là một chiếc xe siêu đa năng vì nó chạy như tên bắn, bay như chim ưng, nhảy nhót như các vũ nữ chân dài và đang trong quá trình độ chế để bơi và lặn sâu dưới biển. Chiếu xe này chỉ có thể được độ chế tại tiệm sửa xe tí hưng gần nhà tôi mà thôi. Chiếc xe này đang băng băng trên đoạn. Đường với thành tích bất khả chiến bại có 102, nhìn là biết lần này nó vẫn lại vô địch nhưng tay lái cử khôi này không phải phải là nhân vật chính của ngày hôm nay nhé các bạn vì phía sau bỗng. Xuất hiện một chiếc taxi tài xế là một anh chàng sinh viên phụ khoa Daniel, trên xe còn đang chở hai vợ chồng thai phụ sắp sinh không có việc gì quan trọng hơn là đi đẻ hết thai phụ thì rên gì chuẩn bị. Ị mẹ ra rồi, với nhiều năm kinh nghiệm của mình Daniel đang phóng hết tốc lực để đến bệnh viện đang rẽ sang đường tắt thì không may hôm nay lại dẫn ra một giải đấu đua xe và tuyển thủ đua xe đều là các. Tài xế lừng danh sờ banh, nhìn qua gương chiếc hậu thì rất tức nghĩ trong đầu bố mày đua hay mày đua vậy thằng kia, hắn ta lạng lách đánh võng không cho vượt qua, không thể đợi được đến khúc cua Daniel. Lách mạnh một cái bỏ lại chiếc xe đua sau lưng mọi người nhìn thấy bóng dáng từ xa thì nhảy nhót hòa ca như dân Tây Nguyên được mùa cà phê tiếng hát đợi chờ, nhưng họ ngơ ngác nhìn nhau đó không phải. Là xe đua mà là chiếc taxi mà mọi người ơi chuyến này phải đến tiệm xe tí hưng độ chế thôi. Cuối cùng Daniel cũng đến được trước cổng bệnh viện nhưng thai phụ đã không đủ sức vào trong có lẽ phải đè luôn ở xe rồi và đúng như vậy bác sĩ quyết định đỡ để luôn trên xe. Daniel vô cùng khó xử vì anh còn phải có một cuộc hẹn gặp mặt vô cùng quan trọng nó quyết định hạnh phúc của anh vừa nghĩ tới thì ăn. Gái gọi đến hôm nay hẹn ra mắt bố vợ mà sao giờ vẫn chưa thấy đây Renny còn đang phàn nàn thì thai phụ phí sau lại rên lên vì đau cô bỗng nhiên nổi điên lên vì nghĩ rằng anh đang nhét than vào lò và... Màn giải thích lòng xà vòng cũng được Granny cho cơ hội bù giờ là 9 phút 50, thai phụ khi đó cũng được mẹ tròn con vuông, chồng cô cảm ơn Daniel dối rít lần sau lại chở chúng tôi đi đẻ nhé, anh ta còn. Chúc Daniel không bao giờ bị giam bằng nhưng Daniel nói tao làm méo gì bằng mà giam anh ta nghe xong tim muốn rụng xuống quần, gần đó anh bạn James của anh lại được trao bằng thi lần thứ 37 trong một. Cửa hàng tạp hóa vừa bị tài xế tông toang hoang anh ơi để em ri xe ra nhé thôi để đó đi tao tự lái ra cũng được mày ơi. Khi này Daniel cũng đã lao nhanh đến nhà bạn Renny cô ra đón anh và dặn rằng bố. Em rất là khó tính nhưng Daniel rất tự tin nói miễn sao bố em không phải là mấy ông cảnh sát sát giao thông suốt ngày chạy lông nhông là được rồi. Đúng là bố cô ấy không phải là cảnh sát ông ấy chỉ là một vị tướng quân mà thôi chết mẹ tôi rồi. Vừa gặp Daniel ông ta đã trích ngang trích dọc sơ hiếu hiếu lý lịch của anh nhưng cũng chẳng thể theo làm khó được Daniel. Anh ấy giải thích anh rất yêu và thương con gái ông ấy, Cahus yêu con bác như song yêu chảo như cháo yêu hành sau những màn lẻo mép anh đã lấy được lòng tin của ông ấy và cả hai bắt đầu vào tiệc mời qua mời lại chén chú chén anh ông. Ta kể về những thành tích và những chiến công trong khi đó tại phòng tập luyện của sở cảnh sát Eminon đang cố gắng rất nhiều nhưng cú rớt của anh ta đã bị nữ đặc vụ tần cho lên bờ xuống ruộng sau buổi. Huấn luyện xếp tập hợp tất cả lại để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Bộ trưởng Nhật nước Nhật muốn sang để học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng phòng chống khủng bố của Pháp tại nhà Reni có cuộc điện thoại cắt ngang câu chuyện của Daniel và bố cô ấy, khi này ông mới nhớ mình phải đi đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật. Ông gọi tài xế đến để đón ông không ngờ đến ngã tư thì bị một chiếc xe tải tông vào. Đứt ngang chiếc xe chỉ còn tài xế ôm vô lăng run lẩy bẩy, chỉ còn 14 phút nữa là máy bay của Bộ trưởng sẽ đáp xuống sân bay. Lúc này Daniel mới bắt đầu thể hiện anh mời ông lên xe taxi. Đám người rình dập họ trong buổi tiệc tiếp khách bố của Renny đã cảm ơn Daniel rất nhiều. Ông nói anh muốn gì cũng được nhưng không được cưới con gái ông thôi, trong khi cảnh sát trưởng cử hai người đi. Làm nhiệm vụ còn mình thì nhiệt tình giới thiệu chiếc xe hơi Titan của Pháp với khả năng chống đạn và tên lửa các xe có các túi khí có thể bật ra khi xe bị xảy ra sự cố ngoài mong muốn cho bộ trưởng xem, ông liền nhờ Daniel giới thiệu về chiếc xe và đưa bộ trưởng đi dạo để mở rộng tầm mắt. Thình lình một đám khủng bố xuất hiện bắn tới tấp vào xe anh chúng còn bắn cả tên lửa vào xe nhưng đúng thật xe không bị ảnh hưởng gì cục trưởng chỉ bấm một nút thì tên lửa đã chuyển hướng và bay thẳng ra biển làm nổ tung chiếc du thuyền của hai cặp đôi đang nằm méo làm gì mà cũng bị bắn, vừa lúc đó xe cánh sát cũng ập đến bao vây bắn túi lưới bắt gọn đám khủng bố. Những hóa ra những điều ấy chỉ là gian cảnh của cục trưởng chủ yếu để cho thấy chức năng của chiếc xe và sự tài giỏi của cảnh sát nhưng lúc này đúng lúc đám khủng bố thật mới bắt đầu xuất hiện chúng bắn liên tiếp vào các xe của cảnh sát làm náo loạn và ách tắc đường phố chúng lấp trên trần và bắt luôn cả cô nàng lên trên nhưng anh chàng kia vẫn không hay biết tiến đến gần hơn tên khủng bố tông thẳng chiếc cửa vào người làm anh ta ngất xỉu. Ra chưa đầy 20 giây đã hạ hết đám cảnh sát còn lại. Daniel đi đến điểm hen trông thấy hai chiếc xe. Tải cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng ông cục trưởng lại nghĩ đó là ý tưởng sáng tạo của cấp dưới nói Daniel cứ chạy qua để rồi như xúc xích nằm giữa hai cục thịt phía trước một chiếc xe đón đầu phía sau thì mọc ra các thanh sắt chặn lại sau đó bọn khủng bố nhảy xuống nóc xe dùng một chiếc máy cắt trực tiếp cắt nóc xe và trùm cả người bộ trưởng lại sau đó kéo ông lên đến cây cầu một nhóm khác. Phối hợp nhịp nhàng tống ông lên xe cùng cục trưởng, Daniel chui đầu ra thở phào nhé nhõm may quá không phải taxi của mình. Phía bên này Enmony tỉnh dậy thì thấy còn mỗi cái quần tam giác của người yêu cầm lấy để lau máu mũi sau đó anh nhảy lên xe đuổi theo bọn khủng bố. Ban đầu anh tỏ ra rất ngầu và này nọ nhưng chạy một chập anh bị bỏ lại phía sau, đám khủng bố chuyên nghiệp nghiệp chạy trên nóc xe, và biến mất Enmany học theo nhưng thế méo nào lại phi con mẹ vào xe rác đợi đến khi đuổi đến nơi thì tứ mã phanh thay bốn thằng chạy bốn hướng con mình thì lại tiếp tục làm bạn với cái thùng rác trong khi đó đám khủng bố đã mang bộ trưởng lên tàu cục trưởng không có manh mối gì bắt đầu điều tra từ hiện trường vụ án. Lúc này Daniel đến xin lại chiếc taxi để con về hẹn hò với bạn gái. Daniel kiểm tra chiếc xe thì phát hiện đây thuộc dòng xe đến từ Nhật Bản. Đại tướng nói cô bồ của Daniel rằng sẽ trưng dụng anh. Họ đi đến cảng biển nhưng chúng đã rời đi từ lâu rồi. Cục trưởng tin rằng tên tội phạm sẽ Quay lại hiện trường, khi họ vừa đến nơi thì có một nhóm người lạ mặt cho rằng đó là đồng bọn của đám khủng bố nên cảnh sát đã dàn trận để tóm gọn chúng, cả đội mấy chục người đu dây xuống nhưng ông xếp không cẩn thận lên đã bị ngã gáy chân. Tại bệnh viện một nữ cận vệ người Nhật xuất hiện cô cho biết biết băng đảng khủng bố không muốn Bộ trưởng ký kết hợp đồng quân sự với Mỹ vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng. Tên trùng khủng bố đã cử hai thương gia đến có lẽ muốn say khiến bộ trưởng muốn ám sát. Bố láo quá tao sẽ cho mày ăn một trận lo đòn rồi kéo nguyên đội ra đuổi theo Daniel vừa đuổi vừa chửi tao mà bắt được mày thì tao cho mày ăn cơm chó trong tù mục xương. Thế là cả ba đám tiếp tục rượt đuổi nhau trên phố xe cảnh sát quá đông để thoát được Daniel dùng kỹ thuật siêu phàm lắc nhẹ xe về phía trái để hai xe cảnh sát tông trực tiếp vào nhau rồi chất thành một đống như đống phế liệu bên hông. Nhà quang tèo, đám khủng bố vẫn đuổi sát đít đúng là sóng gió phủ đời trai mà tương lai phủ toàn cất ở phía kia đại tướng gọi điện cho người quen điều ra mấy chiếc xe tăng đi ra hỗ trợ bảo vệ thằng con xe quý giá của mình, ba xe của bọn khủng bố vẫn liên tục nã súng về phía xe của Daniel. Daniel bật chế độ bay cho xe của mình rồi lao thẳng qua dàn xe tăng, một chiếc xe khủng bố trực tiếp lao vào đầu. Xe tăng vỡ nát hai chiếc còn lại cũng bị bắt gọn vậy là xuân này con không về rồi mẹ ơi. Ở nhà Renny buồn chán bật tivi coi chẳng hiểu sao lại thấy thằng người yêu của mình thế méo nào lại đi trong đoàn. Xe duyệt binh tại hoa viên buôn hồ trên khán đài các quan chức cấp cao cũng được một phen há hốc mồm. Thế nào lại có cả xe taxi thì Tổng thống nước Pháp nói rằng đây là chiếc taxi trong truyền thuyết cổ đại ngàn năm thường xuyên cứu người đây là phần 2 bộ phim quái xế. Các bạn xem thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ ốc buôn hồ review nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe hạnh phúc yêu đời và thành công.